بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تتعل الحزن إذا شئت سهلا chừng năm nay tại bài đoạn nào mừng uh, khi công tại bài buổi đó chừng tại bài đoạn nào bạc chừng năm nay thì phải đoạn một pháp là قال مصنف رحمه الله تعالى أحكام لا إذا تكررت okay. وإذا تكررت لا نحو لا حول ولا قوة جاز في الناكرة الأولى الفتح والرفع فإن فتحتها جاز في الثانية ثلاثة أوجه الفتح วันนัสปูวันรัฟเอาต่อทั้งพอติติตับมึงในจึงแต่จังป้าเขาจึงกล่าวจึงอาการละอิจาตะการรัตเตยไปกิฮุกมลาฮับินัยเตยสปุตตัวบังไงเราจะเล่ลานะพี่เล่นจินนี้จะสปุตตาบังมันโอตหอมนี่นี่จะไงเรานี่ลารอจูลานี่รารอจูลาฮาติรนนี่ mana isim la khabar la sebut tah bang la man ni la ni sebut tah bang man pini rajah la sebut la tu bang ko ya apa ni wa iza takarrat la nahu la haula wala quwwata apa tu bang ke ting hukum ni ya apa ya la kom sebut ha bang tolak la rajulan ni rajulan isim la hadirun khabar la ya ya la sebut tu bang utah la la haula wala quwwata illa la haula wala quwwata hukum như vậy jaza fin nakiratil ula al fathu wa raf'u chứng tế dạ thập bằng lại la haula wa la quwwata ni you know uh, la haula la haula wa la quwwata untuk à, sama senang pangtap hari ini haula ni ini yêu nakirah ula ya ni uh, à, habis letak ke nakirah ula jadi ya nakira ula ya nih dia kuwata nih nah, nakira saniyah nah, untuk penyemluk kau cuy nah. oke okay. nah wa idza takarrarat la nahwu la haula wala quwwata bố tua bằng ấy la bằng là tua bằng la à, haula wala quwwata này la thì sao là lani là thì tua này tua bằng nãy bớ họ công như trà ra phen nakrotel ula al fathu wa rafu bo nakrotel ula vậy này trà ra phen nakrotel ula này la là haula này tuôn cloud thế à, al fathu wa rafu nó trà kro tel nakrotel ula nó al fathu wa rafu ờ, ô ta chỉ gạn nấy cho nắng là haula okey wala siapkah à, dạ, la haula ini kah nah, ini senang ya la haula jangan saga la haulun ini wa iza takarrarat la tua bang sa bang tua nih nah la thì xa đấy okay. la thì tua nó la thì sa, là thì tua ấy này tua băng ấy này thì sa tua này nó thì sa tua như là happy là happy là cái sport la tua băng cha ra phin na cái tên ula bữa na cái ula cái gì hau la này al al fathu wa rafu al fathu wa rafu tìm nhé, ừ. à ừ. នេះនោះលេចាហ្សាហ្វិនណាក្រាតិលអ៊ូឡានេះអិនហ្វាត់ហ៊ូវរ៉ាហ្វអូនេះឡាហៅឡាវ៉ាឡានេះយកនេះណាក្រាតុលអ៊ូឡាទៅមិននេះទៅទៅកាកាតមើសានីយ៉ាអូនេះនេះចាហ្សាហ្វិនណាក្រាតុលអ៊ូឡានេះហៅឡាអូនេះនេះនេះហៅឡានេះណាក្រាអ៊ូឡានេះអណាក្រាអ៊ូឡានេះហាគេអលហ្វាត់ហ៊ូវរ៉ាហ្វអូណានេះអលហ្វាត់ហ៊ូណាក្រាអ៊ូឡានេះអរ៉ាហ្វអូទៅអូនេះ นี่คือนาเกร้อมันนะนี่นี่กันยังลาวนี่นี่นาเกร้อนี่นาเกร้ออูลานี่บ่เลยทับอังนี่นี่จะนั่งนี่นี่ยังฮาวลานาเกร้ออูลากูวะตานาเกร้อซาลียะจึงก็เลยจาซาฟินนาเกร้อติลอูลาอัลฟัตฮุวัลรัฟอูแต่เนี่ยนะฮะตัวไปลาเฮาก็เฮาไปลาลาเฮาลาก็เฮาลาเฮาลูก็เฮาแต่นะอ๋อจึงเอ่อ Mulohiyana. Fa'in fatah taha. Fa'in fatah taha. Ha ini nam lain. Fa'in fatah tahana nam lain ini nih. Oh la oh. Tapi la ini kalau la fatah ke la nih. Ini mulai betul ke fatah tahana mulai j jangan ini. Nah kita ulah oh, ini ya nih. Dengan fa'in fatah taha ini la haula nih mana nakiratul ula oh, nih sekeh binana fatah tahana nakiratul ulan oh, nih nih nih ini nakiratul ula ini kum ini nakiratul ula nih nah itu dia ini ya, ya tablawan ini nakiratul ula nih pen patah taha nih sampai patah taha aku ya lebih la haula ini nih nah. jaza fisaniyah jaza fin nakiratis saniyah nih jaza fisaniyah nih sana al fathu wan nasbu barafu vâng, to tay mừng tùm bò tì ta nè tì la nà nì nhá dự khen dự bài nè chờ ra fisaniyah fisaniyah nè nà kê rosaniyah nè ờ. cloud al và wa và wa raf'u tên nghe chừng cái thao nữa nè al fathu và nasbu ấy hay cái al fathu nasbu nữa nè như vậy ha cái fathu nasbu bên này nè <laughs> ពេលបែបមើលអវលិតាមែនទេទំពោទីទួទួលុមើហឹងទួលុណាំណាជីលជីបាថាបាំងនេះក៏ថាបាំងនេះណានអូថាបាំងអូអាត់ហ្វាត់ហូនេះមកសុតគេហ្វាត់ហូណាស់ពូនេះអាដល់កាហ្វាត់ហូពីប៉ណាស់ពូក៏ពីប៉គេតែអីវើហ្វាត់ហូណាស់ពូនេះណែអីវើនេះហ្វាត់ហូណាស់កណោអានហ្វាត់ហូណាស់ពូនេះមកសុតយោគេអារ៉ាប់អូថាបាំងយើពីបាំងយើគេទៅពីអានហ្វាត់ហូនេះពីគេអានណាស់ពូពីគេ bao lần nào vậy thì thòng nó tụm bò tôi làm mơ tới yên lại ăn hoa nè này tôi yên ăn hoa Arab ha tu raf on naspon khafton thì tôi làm mơ bao cái jasmine thế này cái này ăn hoa Arab tên nghe gạn đấy nó chân năng mà nếu yêu ăn hoa thì yêu alcohol có ăn hoa cầu anwa anpina tolo nam ye tumpo tolo nam ye sapha tolo nam ye tom tom mon việc ấy tolo nam tom mon tolo nam tolo nam à tom mon phát hon kasron sukunun Ở lên được rồi nào hô đi dọc bài bài bài du lịch bài nào vợ tao vợ tao vợ nào ô nhà cầm bao nhiêu? như trong thì phía con phía con như lại tới lim bạp kita to hà rồi lim bằng như tới bị bạp sola bạp zakat thì thao ô cả hồ kia cái lao nhu tệ tòng ngô thua bạp นั่น nè gừ như lọc lọc cậu tên cái tới bị nào hôn ấy gừ như cầm cậu bằng bạp thì sao ya trùng bằng như hà bị lấy phật hà sa bạp giờ lỡ bằng như bao gừng này như tổ tập nào gừng tiền bọn này ra lại tới hồ giờ này bay này ở này tàu vào cái này cả này vì này thao tăng ở đây này ăn phát hồ ăn nó này នៅតែយកយកច្បាស់តែទីទំព័រ sofa ទីតូលមើលតូលណាមហើយពីឡៃអានវ៉ាអេរ៉ុបរ៉ាហ្វអុនណូសពុនខាហ្វទុនជេសមុនហើយពីនេះអ៊ីប៊ីណាតំមុនហ្វាត់ហ៊ុនកាសរុនស៊ូកូនុននេះតែគេចឹងពីនេះហ្វាត់ហូតំឡៃនេះតពីនេះនេះតពីណាមិននេះហើយពីនេះពីណាគេហេតុពីប៉ាសាមិនយល់ទេហូចេអេកលេពីតัวចឹងអូ đoạn nào an naspu maksud ke naspu ha nasen mơ bị era bani nai mene eke ni jing ti ba wa tu ti tu wa jing bo bo ne ne fi ne ke này ne này ne này này này ne nasen ne che tu wa jing tapi phát ha sa mình Nah, à, hai Filipina nyu tun bitua oh. Ah. Tanya à, nah. Oke. Okay. Ờ, nó là nấu nhật bạp nhật tệ tổng mưng bạp thì sáp nhật bạp akhir nhật cầm nhật đi mày không ok chừng ờ fa in fatahtaha ni fatahta nakirah ula ni ni haula ni jaza fi saniyah nakirah saniyah nan salasa auju al fath fi saniyah salasa auju jaza fi saniyah ha fi saniyah ni okay. uh, wala wala uh, kuwata ni ni kuwata huwa tao tiba wala kuwa ờ, kuwatan à, wala kuwa ờ. à. ok đừng gã đi sẽ nằm giờ ta gư gã cho thế tông rồi đấy á là ni gak nó ni là hầu la là hầu haulun ok chừng này vị này này theo lệnh ta tắc tiệt ở bên này là hầu là là nà rồi nó mình đi cầm tà cái ờ. à, cái vị này à cú kuh lagi senang tang ya te tong hau ke ma kuh ni là nà này là nà này vì là nà này yêu lệ bị lệ khao bớt mà dù hiền thì khao bớt mà dù chẳng sự kiện thì mình ok nam mong một thủ tây vợ phải ra phát ta ta hà phát ta ta la hầu la bộ phát ta đấy tiệp bị bạ phát ta ta bộ cái tiệp tiệp bị hay sa tiệp la hầu lăng chứ nè Ini terbaik ini. Dan eh? Wa iza fatah taha la haula jaza fisaniyah ni salasah aujuh. Nih, fatah taha ini jaza fisalisah nih nih. Jaza fisaniyah nih nih. Ini saniyah kuwah nih. Al-fathah. Ya kan? Ha. Di tua an-nas. pak nas bai bai. ah bonus này cái. Bốc phát hơn hơn kia kìa. Thì raf au. tôn, chứ nghe chừng thì phải la hau la, và la cu và ta cả hú và la cu và tan cả hú và la cu và tôn cả hú hà bằng hà bằng nắn ha chừng iza fa in fatah ta cha ja fi sani salah sa auju an fathu wa nasbu ar wa raf'u dan nè ok chừng chỉ Arab bằng Arab này nè, Arab. Arab này la haula này này la hau này la haula nè, nè Arab này hầu ai erop jeng ke boy thì yêu ke ah à, isim isim là mabniyun alal fat ah. À. fi mahalli raf fi mahalli raf thế nên là hầu haula nữa nè rồi nó tông thua nè nè tông thua nè tông thua nè La haula na na. Pini ni. Fi mahalla ma asmiha ni. Ni pini ni iyo la ma asmiha la hung haula ni ma asmiha ni. Fi mahalli arraf bil ibtida. Bil ibtida. Dan ini lah trang habang hatang tang nyete tong ka cepat pau ni ga thế tong gin cái tao này chừng thì quá er lên quá gua era pipi năng như này chừng thì thao lại la hau la này hau la này isim la mập này alan phát phim mahal nos ha phim mahal nos lu gạ raf vậy lu gạ mlu khan tôi phải nos sof lu gạ raf chừng phim mahal raf ha nos bọn lu gạ mlu khan này tụ ok ok chừng là pi nhu la hau la này របស់នេះឡាម៉ាអស្មីហានេះ في محل رفع بالابتداء ពីនេះពេលវាងតួតនេះតពីពេលវាងជាងឡាហៅសោះនេះហៅឡាសោះនេះតពីបាក់ជាងជាអេរ៉ុបយពើបែកនេះនេះឡាហៅឡាជាហៅឡានេះអ៊ីស្មឡាមកនេះលិនហ្វាត់ពី محل نص ឡានេះណាហ្វីយ៉ាលិនជិនយនឹងឆ្នាំនេះថាយច្បាប់ច្បាប់ញីបែបបែបញីឡាអាណាហ្វីយ៉ាលិនជិនហៅឡានេះអ៊ីស្មឡាមកនេះលិនហ្វាត់ពី محل نص ប៉ុន្តែបោះខបហឺនយកគេឡាណានេះ la haula lana maknanya nah teu tepai la haula wala quwata la haula lana man teu kuasa au ho chứng ni isim la ni khabar la salah ya nah chính na ni có có nghĩa ni có nghĩa yêu là khabar mahzu này này ni khabar mahzu này nó ni có nghĩa yêu khabar mahzu này nó chừng ni isim la ni khabar la mahzu ừ. mai tiếng này này wala quwata và là cu và ta này vào này hợp phụ ập nó vào này hợp phụ ập là này, na phía lên trình công nhé là cu và ta ai rập những cái isim la công nhờ này với bạn yêu la hao này isim la hợp la mặc dù tên nhé tên này, tên nhé na lo hiền này ni isim la à giáo cậu cái nát gì Cenggihlah phải u và tánh với giờ phải vượt vào hết phụ ọt là này một gọi ya một gọi ní mà nó như muhmalahu amal lo một gọi nó mai mungkin kalimah một gọi này một gọi này một gọi à một gọi này muhmalah muhmalah aula amalalaha mà nó như pi amal ya giờ lại phải giờ lại phải u và ta đã bao nhiêu amal là tem nghe chừng lá nó yêu la một gõ như này một mà là hay tự hạ chừng cô tan này chừng kia vợ này cô vợ tan này nhưng chừng kia này cô vợ tan này như nào mong lại này mạng tốt nào này này mạng tốt nào mong mong mong isim la này isim la này cái khi mà hắn lên nos này này này bốn lên được được khan pin này hai này này này này là cô vợ tan này cái như là mạng tốt nào lại nào mong hậu hậu la này isim Isim la. Oke. À, okay. Selahin lah, doain lah. À. Và la quwatun, với kuwatun phải quwatun ngại gì với vợ. Ngại với vợ. Này, mà, la ma asmiha. Ok, la ma tu này đấy, là vào nó hết phụ ấp la này, một gõ. Chừng quwatun này. Ma tu ala la ma asmiha này này. Này. ini maktu mahal mahalla ma'asmihani fi mahal ibtida fil raf tengok oh. senang menang insyaallah oh. อาจารย์ทอดก็หัวอาจารย์อาจารย์ละกะบ่ทอดยะละขึ้นนั้นเอราภาษานะปีนี้นะยะละขึ้นงานนี้เอรามนี่ก็สนังไงตัวปีนี้นี่แหละกูวะต้นมุตตะขบมาซุก็สนังไง Jepini ini era budua. Bini ini semua mubtada maktuh ala mahal ma asmiha. Kau tekelah kan nyune mubtada khabarnya mahzuf. Ừ, hầu tung tua nín Arab sa cái một tờ thà có hầu gầy à. nè ao một tờ thà ao Arab lên một tờ thà lên Arab sa nó là luôn nó hơi nó sẽ phào phào bán nó cần nên nhẹ để thở, họ về chân biết hai phía là tại vì rắp ấu thao là Arab phụ thuộc ấy Jeng salah saya na. Jadi salah là hầu La được blok lawan ini. Biniya kumusan pau tak belane fa in fatahtaha fa in fatahta này jaza fi thaniyah salasa awjuh al fatha al fathu quwwata và nasbu quwwatan và raf'u quwwatun tiếng Arab vậy học rồi vậy salah vậy nè Kaya senang mah mah itu kenal mah nah อ่าโอเคโอเคมาจากประเภทโน้นนะบางอ่านั่นไงกันเองนะอัลฟัตฮ์วันรัฟวันนัสบุวันรัฟโอนี่วันรัฟโอยังไงละกันเองนี่กล่าวนั่นนะโอเคเวอินนี่เวอินราฟะตาอันนากรตัลอูลาบนากรตัลอูลาเกนี่ฮาวลานี่เวอินราฟะตาบะลาฮาวลุนนี่ราฟะตาเวอินราฟะตานี่นี่ Okey, wa in rafa'ta. Jaza fin nakirati tsaniyah. Cak nih nih. Cak kuwah nih ya nih. Oh, tidak gak nih. Wajhan ar-raf'u wal fathu. Okey, dia lepak quwwatun la haulun wa la wala wala wala ku cái an raf'u wala quwwatun okey Raka wala quwwata okey oh, ờ. chứng tên mà Arab này ha, bang, là này ní Arab là ní là kia này mul goh này mul goh cái do nhu amal lại là hau la đó à, la pini nafiyah mul goh này mana mulgha ataupun muhmalah mana hasamin okey jeung haula ni i'rab jeung ke haulun ni haulun i'rab jeung ke mubtada apa ni pi à, la mulgha ni telop na asal mubtada apa je mubtada ha hmm khabar ni mahzuf binan ya ketika muka ni nah ni khabar lana ha khabarnya mahzuf khabar mahzuf okay. chừng đi sẽ là hết nè giá là phải là và là cu và tuấn Arab chừng tới vợ và là cu và tuấn cả này cu và tuấn nhau gì mà tốt một một tờ thế khabar à một tờ thế khabar cho nên nó sẽ năng ờ. nên một tờ thế nên nó chừng một tờ thế oke okay. mubtada ayo ketisannya lo lana mahzuf senang men di senang men ya le bala wata, Lani nafiyah lil jinn amal amal lana nafiyah lil nah, habila amal o oh, la uh, eh, nafiyah mulgha ni jin pini jelek la nafiyah lil Oh, ha ha fatha amal lah jeng ni quwata ya, ni ke isim la salahnya mubtada ini jeng isim la. Ah, hmm. kalau mahzuf isim la. Ah, khabar la mahzuf. Dan ini nah jawabnya nah. Ini ya, kong ma pautab kalau inda fakta an nakiratal ula nih haulun nih jaza fin nakiratis ya fathan jaza kuwah pi kuwah nih Arrafau kuwaton uh, eh, wan fathu kuwatah nih fathu bini ya nih bini kong demiakan ini จึงจะเท่านั้นเนี่ยอันฟัดเท่าวันนอสกูนะโอ้นี่ตัวบ่เท่าตัวเท่านั้นบ่อันฟัดเท่าวันนอสกูแล้วเล่นนะหูเนี่ยกำเกาะอยู่นั่นเลยกำเกาะกำเบียนี่อืมโอเคโอเคพี่เฮียสละสะฉะนั้นเพราะนั้นมือกึ่งเผา gừng tòa la con nhé vậy hả à tòa sa cái này vậy in atafta này ok wa in atafta nih wa in atafta ala isim la walam tatakarrat la wajaba fathun nakiratil ula wajaza fin nakiratis saniyah arrafu wan nasbu nahwu la hawla wala quwwatun wala quwwatan ini, ini salah ya nah ini ah, salah hmm, hmm touch screen ini loh. Thank you. cái này la hầu la này la hầu la cho la hầu la với in rafa ờ, với in atafta la hầu la pronoun wa quwata wa quwa hay sao cái ờ, la hầu la và là và quwa ataba ini nih kuwa tua na hmm. mana neba hu tua? oke kuwa kuwatan nilai apa ar eh, an ya pilih apa kita kan eh, pang ibaratnya wa in atafta ila simlah ini nih ta nih wa in ta nih bau nih ataf ala isimla nih ataf ala isimla ya nih isimlah walam tatakarrat lah pernah lah là hao men pon na pini hula hao ni pini ni ni hula hao ni hula hao walam tatakarrala wajaba fathun nakirah an ula ni à, ok bóc cái đấy wajaba fathun nakiratul ula à nó thao lại wajaba bao nhiêu hầu la hầu luôn chứng ở trong cái này không sebab karena yang tikrat lah ni hu hu tikrat lah lah haula wajibah ni ni kerana wajaza fi في النكرة الثانية الرفع والنصب الرفع كيف قوة والنصب قوة آه. يا ها قوة نصب من كيف فتح وملو آه. chứng ni la nafiyah lil jin haula ism la mabni ala al fath fi mahalli nas tên nghe vào ấp rồi nó cố vô tên Arab trên cái cố vô tên Oke, kau buatan kane. Hah? Nyu tua. Pakai dia kan ikongnya. Semua nyu ke maktuf maktuf ala ala ke ala mahalla ma ismiha. Ini semua mutaja era oleh maktuf ala mahal la ma asmiha. Kayo mahal ma asmiha nan ibtida'na kuwi bang ya. ma'asniha ataupun yun mubtada no era mubtada na sanang mubtada khabar mahzuh na era ni mubtada ya sanang chừng những era futua na yam kani kong jale wala quwatan yam kani ni ya vào harf atf quwatan ni ke era nyu ma'tuh ke ma'tuh ala ala ke ala isim la ala mahal isim la Hmm. Kayo eh, mahal isim la ala al ma'tu ala mahal isim la. Ma'tu ala mahal isim la Kayo mahal isim la mat mabni ala fath fi mahal nas wa era i'rab awal man. Dile tay baginan yo na krih. Ni ye ya kong jela wa in atafta ala isim la ni ataf ni. Quwatan au quwatun ala isim la ni haula ni walam tatakarram la ini itu husbut ya, la ini jahazah ya, la ini hmm. wajib fathun nakiratil ula ini ini wajib mengif la haula mengif tapi wajaza fin nakiratis saniyah arrafu wa nasbu tapi kuah ni tua pak kuwatun kahu kuwatan kahu jala pak kuwatun maktuf ala mahal la asmiha jala pak kuwatan maktuf ala mahal isim la ya kan ini ya ác cam là ác cam akam nati isim là wa iza na atta này akam nati isim là wa iza na atta ismala binatin mufratin walam yafsil bainan nati wal man'uti fasilun nahwu la rajula zarifa jalisun jaza fin na'til fin na'ti al fathu wan nasbu war raf'u នេះពីនេះនីតិតងកានេះវ៉ាអ៊ីដាណាណាអត្តាអ៊ីស្មឡាពីណាទិនមុហ្វរតិនមុហ្វរតិនពីនេះនេះម៉ាណាញុគេណាខានរយៈបានគេណាជាងម៉ាណានីតិតងរហូតមកមុហ្វរតពីនេះនេះមុហ្វរតមុហ្វរតពីនេះនេះអាមុហ្វរតពីនេះនេះម៉ាឡៃសាមូតាហ្វាន់វ៉ាឡាសាប៊ីប៊ីនមូតាម៉ានហូកិនមុហ្វម៉ាណាមុហ្វរតពីនេះនេះអឺរ៉ជូលុនក៏យេមុហ្វរតរ៉ជូឡានក៏យេមុហ្វរត Ờ, Rija luôn rijalun kaya mufrad kay mufrad pini na na hoken mutah o hoken sabih bin mutah o boy te hokan rồi vậy. ye chừng này na pile wa ida na attala ten mufradin walam yafsil bainan na'ti wan man'uti fasilun nahwu la rajula zarifa zarifun jaza fin ti an fathu wan nasbu wan raf'u klaw ni legat misal bahasa bahasa Jadi uh, ờ, misal samgap ke uh, misal misal first um, misal ni misal okay misal misal bisa ni misal uh, misal ke ni so uh, misal faslu bainan na'ti wan man'ud bifasil okay Nifisa, nisa na. Hmm. Nah. Na. Ah. Al-faslu bainan bainan kene. Ah. Mufrad mas nak ten mufrad. Hmm. Ini sama nak dan mufrad nih. Tuh. Mufrad nak dan mufrad. Oke. Okay. Ya nah. Uh, misal la rajulani. La rajula ni zarifa zari zarifa jalison jalison chứng nhum tạc lao cái này này tại zarifa cái hố bao nhiêu lại này cha ra phần nặng chỉ chứng ờ, zarifa cái hố chứng chứng error cái này lại ní này yêu na ad này yêu man út ní này yêu na ad ní, nặng tôn như ní, ní này yêu nặng tôn chỉ bắp như thế thống nữa ni ni yêu cái yêu nặng tuần cho nên yêu man u tuần này này này ni yêu man u tuần tiếng ấy ông tôi chỉ thắp ăn ibarat ta, và na atta isim la bố isim la cái wa izana atta isim la bina tin mufradin nih nih ih na atta nih na isim la nih nak mendingan naat pakai isim la bos nih jadi i'rab dari naat nih wa iza na atta isim la binatin mufradin nih natin mufradinnya nih ah, ah, à, ah, à, à, rajula nih mufradinnya nih walam yafsil bainan na'ti wal man'uti oke okay, walam uh, ờ, jumlahnya baik baik baik baik ini baik baik tumlidh kah wa idza na'atta ism la bi na'tin mufradin mufradin pronoun wa lam yafsil bainan na'ti wan man'uti fasilun nahwu la rajula zarifa jalisun jaza fin na'ti ta có na cái này ni na'ti thì phải salasa auju thì zarifa thì tua nas nasab zarifan thì zarifun à, jaza fin na'tini ni na'tini salasa awjuh wa idza na'atta ism la bi na'tinna Trời ơi. Hả? Chọn salasa awjuh ya hati sanyo an ke tisanyo an an fathu wa nasbu wa raf'u wa anfat kia à zarifa này zarifan zarifan thời chừng hoặc lào giá là arab á ní yêu cái à isim là một ta ni ni yêu isim là arab yêu isim là là nó thôi lên phía lên trên kia có khabar nhau ni rồi chụp dạ lấy son như khabar ni khabar là họ trả lời tuần nào wa idza na'atta isim la bina'tin mufradin nih. Nah, bina'tin mufradinnya kita bang ya. Walam yafsil bainan na'ti wan man'uti. Fasilun. Ni ne hu hu hu hu ke ni. Hu fasil lo. Maknanya hu ke hu hu hu ke fasil di antara la hang ra jula ne oh ni. Sok ah. Ini wahab angkai wa idza na'atta isim la bina'tin. Ni zarifa ni na'at ni isim là nặng tên như này bi mufrad mufrad này này mufrad ok à ah, rajulan mufrad rồi na walam yafsil bainan na'ti wal man'uti fasilun ha pi ni ni ni walam yafsil baina ni ni ni hô kỹ thọ la du chật fasil bi ni từng đấy à pi này giờ là một bạn anh tôi giờ ibarat nữa không wala yujad fasil ni ni fasil từ antara ke naat thằng man ud hukik ok pha xem một cái tăng video ok mà tọm này là dù chật pha xem thế nên là vào làm dù chật pha xem phải nạ tí giờ rif và man ốt nạ hạt nạ vô la rồi chú la giờ đi pha giờ đi phần chừng trà ra phần nạ tí khi giờ đi pha đấy sẽ là sẽ ẩu chú cloud al phát hả al phát hấu và nasbu và raf al phát này al phát này an nốt và raf chừng erop như vậy là chỉ thao lại an là nasbu lên trình như Rajulan isim la je. Mabni ala jeung zarifan i'rab jeung ke jeung pini ni jahlan zarifa jeung jeung na'at na rajul lo. Ni jeung ni man ni na'at ni. Saya lại bài zarifa jeung na'at li rajul. Rajul man ud ni na'at. Tên ni hasana. Jahlan ba zarifan. Jam kan ni jam kan ni ga nan. Zorifan nan ke ke hulai ma te hulai ma to ho se pa pu ba o ting jele na ton jori fani na ton li ke li mahal mahal ke mahal isim la Chừng cái này thì lại mạ tô lắm cái này nó sập bập nhiều vào cho nên xa cái pro jerry phone là phải bài jerry phone nó erop chừng cái na ờ. công na li cái li mahal limahalla ma'asmiha ma'as miha tên đó thôi chừng đến kham sẽ năng tăng chừng đi là cả nã vì nên nã không mà tốt thôi cái dâu vào ông lại thế là thế tôi đi lên cái kham sẽ đi sẽ năng tăng nghe giờ là chả phải zorifa nã Nak ka lafzu rajulani ka yo rajulani zorifa ya nak li lafzu rajuli jahla pak zorifan nak li mahal isim la jahla pak zorifon nak li mahal la ma ismiha jinan senang habang ka jahla zorifa pak zorifa nak li laf li, li lafzi rajul zorifan nak li mahal isim la Rohna pa zorifun na li mahalla ma ismiha. Nah, jeung salasa aujuhna. Chừng gọi ibarat ini nah wa idza na'atta isim la bi na'tin mukhratin wa lam yafsil bainan na'ti wan man'uti fasilun nahwu la rajula zarifa jalisun. Nah, jeung klau ju klau. Harus pak zarif ini na'a ni pak huk klau. ตัวว่านั่นเป็นลัมกันนี่นะปีนี้เป็นฟาซาลาก็กันนี้นะโอเคอ๋อนี่โอเคตั้งปีนี้นะลาอยู่เจ็ดฟาซิลเลยอ่าโอเคถึงปีนี้จะละกาวเป็นฟาซาลาไปนั่นนะที่วันมันโอที่ฟาซิลนยะเลยยังตาเก็บไม่ต่อจำดีฟาซิลปีนี้ยังไงเปล่าคืออะไรนั่นนะเอาการนั่นนะตัวไกลมุฟรอดกันนี้นะตัวมุฟรอดนะปีนี้นะนุกันมุฟรอดอ๋อนี่ ยังไงเบอร์จาซาอัลรัฟอูวันนอสบูจาซาในปีนี้จาซาจาซาฟินนักตีโอ้ทับจาซาเกี่ยวนั่นจาซาฟินนักตีก็จริมกันนี่นะนะจาซาฟินนักตีอัลรัฟอูวันนอสบูฟักัดฟินนักตีอืมฟินนักตีอัลรัฟอูวันนอสบูตัวอืม บางนี้บางทีจะมึกอาซาได้ก็จะไปเท่าเกมแล้วจะได้ตาอาซานะเฮ้ยจะไปเท่าเกมแล้วจะได้อาซานะยังไงจะขึ้นเดี๋ยวล่าเราจุฬาสุริฟ้าเจริญสุดใหญ่นั่นนะตมเย็นนี่ชัวนะแต่ไปอันตัวเท่าเพี้ยอะไรหนึ่งกับกับไปล่าเราจุฬาสุริฟันแต่ไปท่องนั่งช่วยนั่นไฟทางอันตัวเท่านั่นน่ะยังไงแต่ไปเท่าจะทักกันนั่งตาอาซาเนี่ยพวกไปสุริฟันแต่ฉ่ง pozori phon nó thông gậy nó phải ta nhớ lấy bài khăn thao hao gục đấy và ta xa này cơ vậy, ok à, này nhân đi công ok fa in fa in fasala bainan na'ti wan man utifa silun tumnan ka arrafu wan nasbu faqat นะนี่ตัวตัวตัวเพนะฟเอ็นฟาซาลาไปเนี่ยนะที่วันมันอูติฟาซิลุนอ่าตัวนะจาซาฟินนะที่รับโอวันนอสบูฟะกอดฮะเวนะเวทีตัวเอาการนั้นนะตัวไกหรือมุฟรอจาซาฟินนะที่รับโอวันนอสบูฟะกอดนะเต็นนะตัวตัวตัวโอเคจึงจะว่าฮะเวฮะเวฟเอ็นฟาซาลาไปเนี่ยนะที่วันมันอูติฟาซิลุนเติมนี้ Tuan jaza arraf wa nasbu faqat. Nih, misalnya nih. Misal di sana nah. Nih misal sama itu. La rajula jalisun. Zorifan zorifon Tua. Tahu tua. Jadi misal untuk Vedisa la như là cái la ở ờ, la rajula à kia này jalisun Zarifun. Zarifun. Vâng, à, Zarifun. Zarifan, bạn hữu tùa. Zarifun, Zarifan. Cái này nó hữu hữu pha xe lờ, này hữu hữu pha xe lờ này. Nhạc lạc kì, nhạc lạc kì. À, cái này thì là, rồi chú này là à, việc ấy man'ud ha man'ud jadi zariri nah ini bu fasil ke jadi ini fasil ini ini yu fasil ini atau ditapang ibarat tadi kong lek fe'in fasola nih kainan nakti zarif nih wan man uti fasilun man uri rajul nih fasilun ini ah ngay vậy á trà giá phần nặng thì trà giá phi giờ riêu này nặng thì trà giá phần nặng tí này nặng này này arrafu wan nasbu arraf kahu pak zarifun kahu zarifan kahu Tena. Jadi Arab giờ yule la nafiyah lil jind. Rajula isim la mabni ala fath. Jalisun khabar la. Rahna phun, na na cái à nạ ờ, nạ li li li, à ừ. nạ ok, nạ li, li mahal la ma asmiha cái giờ raf nè này này này raf nè chừng raf đấy gã hồi vào gã nạ lê mahal la ma asmiha cái giờ lại cái giờ lại mahal la ma asmiha nó bị ibtida nè ma اسمها آه. جهل ظريفا نعت لي li نعت لي محل اسم لا ممتاز اسم لا đơn ăn đi gửi yêu cong đi trường tên nhé là gã nhé nè cho lên lộn đi gần đi pisip gửi nhé này à. Ờ. cha vệ này nè vệ thì tua này au ca nè nạ tu gây được một phật cái này nạ một phật rồi chứ cha giá ở ra hồ nó phù phật cật như nằm gầy à ờ. tại vì mình sao nhớ này la ro chú la to lì ăn và to lì ôn cha bà lăn cha bà lăn hà tỷ rôn li an tali'an kahu tali'un kahu ar-raf'u wan nasbu oh, lihat misal nih la rajula okay, an nih kan pak punya la uh, ar-raf'u wan nasbu tali'un jabalan li tali'un jabalan hadirun hasaka la rajula talian jabalan hadirun i'rabnya nila nafiyah lil jins senang men jadi isim la mabni ala fath fi mahalli nas jadi khabar la ni khabar la i'rab doh na khabar la จึงปีในแอรับ error je là to di on ni dốc cái này nhỉ bơ này dạ, naat thế à naat lim halli isim la này này ní, yo công như error về naat lim hal lim hal isim la này error yo công đi gây yo cậu à rồi ha à lim naat lim hal la ma ismiha lộn tuần nè naat ní yo cái này này naat lim hal la ma ismiha تننا رنيني يو إعراب جنك مفعول به À, maf'ul bihi nó rajulan cái yon ini amal fi'il ini. Isim isim fa'ilnya amalnya ke fi'il guys. Chừng ni Arab lại bớt na tôn li mahalla ma asmiha. cái kan ikong ya. Lahadirin khabar. Tuhan, nên nên có nghĩa là trà ra raf ụp lại nhá. Nè, rõ to li un. Vậy là bài to li ăn với. À, li mahalli ism la. Ờ, nè. Naat li mahalli ism la, thì trang Arab cái đó, chừng jabalan ấy mà phun bihi. Nè naat. Đó nó hadirun ấy khabar là còn nhiều. Từng đấy. Vì này như là au kanan nát tu phật ghairu mufrad ghairu mufrad yani kanina la rajula mufrad yani ha cái nào uh, cái à, cái cái này au kanan nát tu ghairu mufrad này nát tu yani bo na tu cái này ghairu phật cái do nhau này mutahiyah này atau musabih bin cái này này biết musabih bin cái này Ini tua tua kalimah nih oke. Mungkin itu hasamen nah. Mufradmen eh, ini sabi sapi sabi pemutahin boh tua ini nih. Nih. Ini boh tua nih, ini tua nih. Nih, ini yang sapi pemutah nih. Boy coba tarifnya ya. Tengah. Ini iya oke. sapi pemutah. Hmm. തന്നെ തന്നെ nè ok trên slide tụm năn như vô con con vậy cả cái này giá lại nào giá lại nào nè ok nè khâu vật là ô là này ta hàng rồi ta từ từ phải là là hầu là này ta hàng rồi cái lượt từ phải ông góc gì là nà ok là chừng khabar la anafiyah lin jins khabar ni ngại bơ không à, cái này thì phải ta cái isim như mình á <laughs> nhưng khabar như vậy khabar la nè à. wa idza juhila khabarul la wajaba dhikruhu kama masalna วะกะกาลิฮิอะลัยสลาตุวัสสลามลาอาฮะตะอัลยารูมินัลลอฮ์วะอิดาอุลิมะฟัลอักซัรฮัสบุฮูนะวะกาลิฮิตาลาจะไปตรงนี้กันนะเอ่อมี่รื่องขบวนลาเนี่ยว่าอิดาจูฮิลาขบวนลาว่าอิดาจูฮิลาขบวนลายกะเตละลารอจูลาลารอจูลาโปรตดึงลารอจูลาลาตอลิบา la imama la kitaba oteho rồi tôi đừng đi chú hi la ấy nè <laughs> vậy là chú hi la không phải là wajaba zikruhu zikru kia này zikru la oh la hu chứ zikru khabar này ok zikru hu này khabar kama masalna có gì có thể ngắm misal tôi mệt lòng cái đi la rojula ha thì run thế nên kama masalna có thể ngạ hụp lòng cái đi la rojula chú hi la này này thao này thao băng ốc ya wajib, wajib sebut khabarnya ya la rajula hadirun ini ya khabar wajib sebut mong ya dan ini nah jika ma masalna ya, ya nggak misal loh nih la rajula hadirun dan ya wa ka qaulihi alaihi salatu wassalam ya ka nabi sallallahu alaihi wasallam la la ahata ajru minallah nabi nih hati nabi la ahata aghyaru minallah ini aghyaru minallah maknanya hu harang lain lebih megau jeng Allah oh tapi Allah po menulis dengan haram dengan katusan Allah megau masa ia lek jam ia megau nana Allah leh hai megau jeng nana boh nabi la telok telok dalam hasa hati ke innallaha yaghar oke okay? wa ghidatullahi ayyati al muslim fima harramahu Au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mana Allah menggau nampak seorang lain kung yung ka haram ngak ka dosa ngak akik-kik mong Allah ka. Nan jinglah huhai lebih megau jing Allah oh. Tok lempuk ngak dosa ngak pu haram nan jing pe mana jing jing error man. Jing la hata ni akik ni isim la ya ni. Khabar nyo ge. Yes la jala la hata pro tok deng pro tapang. Jam kani ni la rojula pro lup jadi pro tapang. dan ya dan yang sebut la ahata al yarun ini ini kabar ini wajib zikru kabar ini ini wajib wujub zikru kabar ini wujub zikru kabar la dan ya nah la ahata isim nào al yaru ahata isim al yaru uh, eh, kabar nan cuhila nah selah aja dan nana wa iza ulima bu engkau cái này chui lại à vậy ra ulema fal aksat hasfuhu vậy là thao yes pun cái gã cái bà ta bật lê cái giờ bụng nó cái lại Arab lại khai đồn cái lama con là bật là vậy bụng nó cũng về có hồn này hồn xem những em về cái mạng nào lô hoặc cái làm nâng cao gã hà la rồi này cái gã ta thuộc là con nó cần nộp tiền à bao nhiêu nabi là utia jawami al kalim nè Allah bơi cái nabi mjai tua bụng nó bên tapi កណឹបរឿងអំពីវាគេកណឹបបោះនប៊ីមតាកាលេចាអារជុលុនអ៊ីឡានប៊ីសលលសលផកលយ៉ារសូលឡោះព្រោះនៅខាលេខានកាមហាសាពុនួយប្លោះកោចាងសួរហើយកែអូនប៊ីឡៃអ៊ុលអាម៉ាន់តូប៊ីឡាសុំមិស្តាគីមព្រោះបំណត់នេះទៅពីម៉ាណាយីយីអ៊ុលម៉ាស្រោះយីវាគេខានលេនមកពុកនឹកអង្គលិមិតណៅលេអាម៉ាន់តូចាងសួរកងកែកែអូភពភូមិអាសោះបានេះសួរកុំសួរអានកុំបណា Nabi jawab lebih nak penak cing soalnya nak. Kul amantu billah sumistakin. Nan dia penak mana lo. Ờ, ni pini ni chừng pini thì khen lại à vậy giờ ulima vậy đang thâu gừ gào vậy thâu cơn khập hợt như vậy nãy phải luôn á khập hợt á dạ dạ này vậy giờ ulima pina mà chul vậy giờ ulima ulima cái khập hợt là này fal aksar hasfuhu kakau nahmu kaulihi ta'ala dengan misal nikah senang pang ទាំងទីតមើអាយ៉ាត់ឆ្នាំបានឧទាហរណ៍តាកស៊ូឡាហលអាហាទុនហាទីរុនអតាកស៊ូឡាហលអាហាទុនហាទីរុនតាហាកាំងឡៃម៉ៃគេទៅជាបាប់ឡៃបើឡាអាហាតាហូយឡាអាហាតាហូយណាមើទាំងឡៃហាទីរុនមើងគេកាកាពីអេទៅភេកងាក់វាកតាថាបាំងអេទៅណា ta hô nta ho hai hagang ma ho nta ha nta ho hai hagang ma ge la hô hay hai o kenop ya ya cái ta <laughs> mai nó khen lại cái lại o cái đó nhụm tờ cái o chừng pin này ní học bớt như mà dù hiên này pin này phal ní fal fal aksar hasfuhu ní la ahata hatirun ok nè nè mà dù giờ hà giàu nha thế nên pin này và iza ulema khabar la fal aksar hasfuhu hasfuhu ní hasfuhu cái ní khabar la Jeung misalnya tapang na tapang misalnya ayat ayatnya. Hal ahatun ha ờ, uh, hatirun thì jawab lại là tụm năn thôi vậy. Ừ. Là thế là tụm năn thôi vậy. Nah bu qaulihi ta'ala nè Jeung te jol misal ayat này te senang jol ya. này này mình xem fala fauta là này nafiyah lên chín nhé fauta isim la như này bỏ khập hợp nhau kìa la hồng phải la fauta thao lại la hồng nhé mà ruh như nan mọi khập hợp như này phò hợp mặc dù này la tôi ro khập hợp mặc dù là tôi ro lại là hôm ta cái bánh ha mai từ ngọ phong cao này cái này thì phải này la hau la và la cu ta này là na này vì này la hau la là na wala quwata lana khabar mahzuf na chang sport ke na pi mia ni na pi na pi sport ogai ke yo khabar ma ro ya <laughs> bom nay là pi dai lai oni bom nay dai lai la haula wala quwata ni tene hakim mana la haula wala quwata mananya tìm ra là câu này hôm qua sa ngạ phụ tòa át ô lực lên hơn tao phiết Allah mình lọc cao này hộp la hộp qua xa la ngạ mà xí giác đâu gây lược lên tàu phít lọc này ngạ ngạ ba la có hộp tàu không tàu phít gây hộp cái lời gúp thì ngạ e nó nè bỏ hợp là từ xem giang bỏ chỉ bây xe lam đó là vì là Allah mà em đau thủ à là Allah mà em ni là zikrika và xúc để ca và husni ibadatik vậy là Allah tăng tăng thế ó từ ngạ amal ibadat chính ngọc ngạ hậu giờ năng cái lạ tù xa này hộp cái lạ bốn bốn đó nè hộp tàu phít Allah phải cái cái mới chỉ lạ chừng nè nó chừng ờ, ní nên là vì lại căn dùn من من كنوز الجنة ومن إن لا حول ولا قوة إلا بالله هم تابعين هاكي كده بعدين لوناو Allah phải sẽ năng về tới họ nên ta nabi lại rằng lại căn dùn mình kuno dần chân nè nabi lại mới nó căn dùn mình kuno dần chân nè là hầu là là cô tại là bên là giờ là chỉ nâng nghỉ vợ ta làm nó nè chưa kì giờ kia chừng thì tốt càng phán thì ở tổng nào hầu thế ở mình nè việc phải ta nè thì tốt ông phán nabi lại hai bên hơn mất càng phán lại dâu càng phán hakile kang panggil Allah Akbar Allah Akbar lại cậu nhiều việc tela yau ka ongyo bia ge là hakit ati na pila lại ni la hayyala ala sala la ya ba oke la yau nyo ona la haula wala quwata illa billah bia ge hồ la yau nyo thì yau yang tang ona à? Thì sa ti to ka hồ la yau ne oka la naam họ ka nào ye cái yo yêu na pi nan na mai mai mai mai mong mai mong xâm yang mai mong tự chỉ dạo như nè na lại naam năng cái cái này shop một vài con là là là là là là, nè, nè nè, nè, nè, yêu yêu thế mà mà mà mà họ nào giờ ta ta ta lại <laughs> dạ tất ណាកាញ់ស្រោបមកកកោះចំឡាស់កាងហ្នឹងណានឹងយីវហ្នឹងណាយកយីវទេហុយម៉ាណាម៉ានេះមនុហកកណៅយីណាណោដេបោះលេម៉ានេះម៉ានេះតាតាឡាហូឡាបឡាកូតាអិលឡាបឡាហើយនៅឡៃណាយកទេ tetapi bị pau thì lại vì ini đàn tadi luôn nè là là là là hay hay la haula wala quwwata illa billah hayyala salah hayyala falah Nabi lại la haula wala là illa là, lại lại do Allah kau ni nó nang ibadat oh mà lên melainkan hang taufik hư mà kau ni kuasa kelak ngak maksiat oh melainkan melainkan hang taufik hư nana thì titok bang bang ông ông mùa năm plo chục plo ăn cái chư bạn là xem nhang tổ giờ kì still still một plo xem lan tổ plo đi mô to nâng cao hồ lan tôi bên là xem nhang tổ họ na hong kia nè tàu hong taufik na hong pươn na hong taufik nè như thế na hong pươn tan tu nè mùa tổ plo qua plo nào na na to hiya không có to kìa hô Holland ke việc ấy tiếp biết ong ong ăn cái chứ na tổ để xa nào không kia đó nàng tàu phì nè ờ nó ngạn được tận ngạn tàu phì không cái ngạn pưn vào ngạn được tận ngạn tàu phì ờ, chừng năn tìm về mà nà <laughs> nhật tô dạ, ờ nhưng nhiều nhưng nhiều mau thủ thế này chừng lại cover mà dù à bà sẽ là sai cái tới dạ, ờ ដល់ខ្ញុំនិយាយសម្រាប់ឡាហៅឡាវឡាគួរតានេះខ្ញុំសំខាន់មកណាខ្ញុំនឹងក៏ប្រែប្រថប៉ាំងហូសូនឹងក៏ឧទាហរណ៍នេះសេះផៅផៅប៉ែណាណាហើយថប៉ាំងជំនាញអន្តមកហ្វៃតាណាខ្ញុំតេតងណាហៅមិននេះណាអឺនេះមានរឿងអេម៉ាលូឡាអាណាហ្វៀលិនជីនមកកានេះអេម៉ាលឡាប្រែផ្លោះយើ là rồi chú là hà thì run ploy ni ehmal ni ni cũng chỉ yêu le muhmalah ni ataupun ia mulgha la amal lalaha yau kap yêu ehmal ka hau yêu muhmalah ka hau yêu mulghah ka hau yêu la amal la lalaha ka hau cho cậu mana ehmal la nafiyah lên trên mana la nó nhu amal o biến chừng nhu amal o á thì lai wa in takhalat la ala ma'rifah au fasala bainaha wa baina ismiha fasilun wajaba ihmaluha wa wajaba raf'u ma ba'daha ala annahu mubtada wa khabar wa wajaba tikraruha nahwu la zaitun fit tab và la khó lì tùn ok và la khó lì tùn sau khá tí tùa tùn bò tí tùa và la phít tờ rò chú lôn và la em rõ à ok Ừ, xin nhớ đội bùi nè nè <laughs> Spot lối đội bùi Ok Hả? <laughs> Nè xa rồi xa cái bia Bia xít cái bia nepikap. Wa iza takhalat la ala ma'rifah. Yo kami sam ka che po ta ka che me la raju la zaitun fitat wa la khalitun. Nah cinti ence mis lenggak misal ka. La zaitun fitat wala khalitun wala khalitun Hmm, wala khalidun. Nih. Wa idza takhalat la ala ma'rifah. Nah, ala ma'rifah au fasala bainaha au takhala ana au ni bini seh bini sit au kini au ala nakirah. Ni bini seh le au ala nakirah. Bisa ni au ala nakirah. Au ala nakirah. Walakin ha cang sit kalim jabek titua walakin saya tenan talik binana bi saya ini au bin ini au ala nakirah walakin nah okay. Eh. nakirah walakin sepak ngenta sit genyu tiba be disarayam kani kongnya nyebdo towe ni wa inta kharat la ala ma'rifah nih baik pak untuk ibaratnya wa inta kharat la ala ma'rifah eh maluha wa wajaba raf'u ma ba'daha ala anna mubtada wa khabar wa wajaba tikraruha nah sana au nih au dakhalat ala nakirah walakin fasala bainaha bainaha ini baina nakirah mana namun ada taklim kan ini mungkin bain la kayanan au au nakirah eh, au dakhala ala nakirah walakin fasala bainaha wa baina ismiha baina ismlana fasilun chứng không công như wajaba ihmaluha wa wajaba rahuma ba'daha là annahu mubtada wa khabar wa wajaba tikraruha nahwu la rajulun fi tir wala khalitun chứng mim hả bằng hả bằng iza takhalat la ala ma'rifah la ni Đã, một cái la takhala ala ma'rifah z ni ma'rifah ni tên như này tên đấy ngay như vậy công như này wajaba raf'u ma ba'daha ni wajaba raf'u ma ba'daha ha nam à, ke wajaba ka wajaba ka ihmaluha ka ha nam lain ni la la wajaba ihmaluha chừng la pi ni ni te yêu le la na fi jin oni yêu la ke la mulgha atau à, la muhmala nah ni wajaba ihmaluha ni ni chitah chừng na fi ahlan jin ya chừng nah à, la rajul la rajulun nih abang ke proses genggai wa in dakhala eh la ala ma'rifah nih la dakhala ala ma'rifah zaitun tisa wajaba ihmaluha phải la zaitun không phải la zaita chừng ô nè chừng ô ihmal eh lên là phải la zaita với chừng tất nhiên nè ờ. wajaba ihmaluha eh phải la zaitun ờ, phải la zaita chừng ô phải la zaita chừng ô này cái gậy wajib wa wajib raf'u ma ba'daha raf'u ma ba'daha ini ba'dala mumtaz wajib wa wajib raf'u ma ba'daha ba'dala ala annahu mubtada khabar nah, Jeng ala annahu mubtada khabar Jeng zaitun arab นี่ kayak ini Pak ha mubtada ya ha ah, mubtada dan ini jar wa majrur muta'alliqan bi mahzuf khabar wajib wa wajib raf'u ma ba'daha ala annahu mubtada wa khabar ini một মুক্তদা খাবার tên না cái phao thua mới này vua vua wajaba hà hà này kia cái này la ha wajaba hà ha bằng cái này <laughs> wajaba hà bằng cái từng nhé hà, tikraruha nahbu la rajulun fitter và la khalitun misal nhau làm tam này còn gạn la rajulun fitter và la khalitun biết nấp như cái chừng Giá lại thì cái lại tuần ni Là rồi chủ lên phết tết chồng nhờ Hả nhúc cần đọc bao nhiêu đang mà Nhật đang mà chết Nhật tích rọt là gì Giờ cái Giờ khi chuyện gì nè Giờ khi chuyện la rồi chủ lên phết tết Nó thông á chồng người kia chồng lực khăn nhau Hả chồng lực khăn nhau Thông lực khăn nhau Đến vậy nào Coi thằng này dạo ngỏ Jahla dạ, từ lại la rojula fitter ni ni ya dạ, việc ấy cái giờ lại rojula na kira việc ấy Jahla dạ, từ lại la ni ai mi la na fi jahla Jahla từ lại la rojulun ờ, cái này fitter ta cái chồng à khép thì mà na chồng ở sebab la này bị yêu lệ la ta cái tập lại huru al huru musafah bị lấy sa nó có cái và em thảo la la ta ma en việc ấy nên hiện nay con này là này là một rô một sắp vào về lấy xa trong ta trong có việc ấy việc ấy tới bây giờ làm phạt nên đi trong cái do lại mà hà như này này đang số lại hal a kia đấy a do khi chừng lại thông á như thông cái là do lại nhu nhu cái chế bắp ấy như nhu nhu nhu số hồ cái giờ lại homona sẽ bảo hồ sam à thằng càng số như này mà này chế bắp jawab na pakai soal yang sula ini a a zaitun a fit zaitun ha a fit tớt cái ini nè a fit zaitun am khalitun ya yeah, ke okay? Nyulit jawab na soal ah, semnu yang sula ini nih a fit zaitun am khalitun chứ để vừa jawab la zaitun fit tớt và la khalit fit gang số thua namanya giờ su chỉ Jahla gang số su la fit ter zaitun. A azai afit âm zaitun am amron protela la cái bằng tiền mấy này? zaitun fit ter. Kenap semno gang số, Pang ten men eh. Jahla kang su dengan su tua kang teh. Jahla te jawab tun jahla jawab tun nei. Kang su le afit ter zaitun am khalitun protela la zaitun fit ter. Protela đừng. À, cái nắp số A gao chứ nè. Tìm nghe nhật chung ni chung đại sa hô để bác bố xong rồi mô men <laughs> nhật khen nhật khen chung coi tài nào ghế men để bác bố xong rồi mô tiếng ô là mã lại chừng ỏ và chết rồi là chừng ờ, ni một ta khắp ớt erap ga erap erap chừng cái này à, là nó gì là cái đấy một gò cái này là này này phần ní erap những cái cái à một ta bác khắp ớt nhau cái mà dù mà dù tắt tí như vậy à phết tợt này này người ta ngón tay giàu giàu ta làm nó này dạ ghê này này là rồi cho phết tết với là <laughs> rồi chủ động bao cái bao cái pin ấy hầu đã tên nhé nè à, à sẽ lại hiện tình sầm khăn rồi giàu mà sao mà lên tàu bài dịt dịt sebab tàu bài taxi sao phải taxi thế nào lo hiện nè cha vệ chứ nè on cha xa kẹt đôi một cái này thì thì bẹt lại kiện à vệ vệ thì xa nè vệ thì xa này này và anh ta khó là la là mạ đi pha lo chứ này này la ta khó là là mạ đi pha này chạy chạy là lại lấy nhầm lộn luôn chạy lại ờ, chạy cái chạy lại misal ờ, misan la mạ tức gọn la mạ mạ đi pha à này chạy đi misan này misan luôn tikrot à, à, là ma'a ma'rifah hmm. nah, nah, nah. yang tepat itu Ali uh, tiga okay, misal ya kongnya misal okay, tikrar la ma'a nakirah okay. hmm, misal tikrar la chọc nhớ <laughs> là ma'a An-Nakirah. Ini ya. Ini kong ini. Au fasala ke fasala bayi fasal au au ke ni, au dakhol au ke au ala nakirah nih au dakholat ala lana ala nakirah walakin fasala bainaha wa baina ismiha Ah, ini ma'rifah nan. La fitdar rajulun wala imra'ah ini. La fitdar rajulun wala imra'atun. Ah. Au ke kan itu baik kan au. Uh, au ta au ala nakirah ini au dakhalat la ala nakirah walakin fasala bainaha wa baina ismiha bifasil. Nih, la nih uh, dakhala ala nakirah ini, ya nih nakirah. Rajul nakirah boleh? Nih. Nakirah walakin fasala bainaha wa baina ismiha fasala bainaha ni baina la nih, wa baina ismiha ni fasil. Benar? Ya? nih ini fasil nih. Kan hu fasil mlen ni ni bohong na. Tene. Ni ni ya fasil ni. Habang-habang ka tene. Tene au na nah ibarat habang ka wa in takhalat la ala ma'rifah au takholat la ala nakirah ni la kata ma ala nakir ma'rif ma'rifah rohnya nih au takholat la ala nakira walakin fasala bainaha wa baina ismiha fasil ini fasil ini ngani ho pha sen nai ni isim lang không là cầm cặp bằng ni tìm ni bo pha sen le ah ok lah hukum yang ai bagai jauh kali ni wajib bagai ni ihmaluha ba eh la nè, rajula tengok ni wajib ok Okey kan? Bisa wajib ihmaluha? ba wajib eh ma à, eh ba ma cái, ma ba'dahan raf'u wa wajaba raf'u ma ba'daha raf'u ma ba'daha nan ala annaha ma ba'daha ala annahu mubtada wa khabar ala annahu mubtada wa khabar thế tiklao cái tikraruha wa wajaba tikraruha tikrarula trường hợp nhé này tikrarla này wajaba ihmaluha eh này phải ro chủ la chừng ô yaupik ni ni baroju zaita jengo barojula jengo wajaba ihmaluha eh nya ni ya lon nya ni bisa wa raf raf'u ma ba'daha ala annahu mubtada ni ni i'rab e mubtada muakhar ini ya mubtada muakhar jadi ya khabar muqaddamna bidda nan tene ya wa wajaba tikraruha la habangka la ni habangnya ni pi ni wa wajaba tikraruha rồi sẽ pin đi tắt tí được mới à, bằng cái này cái số thua gang này dòng <laughs> anh này à dày tuần phết tết ăn à cái hal à dày tuần à phết tết dày tuần ăn khó lên à pin đi số thua cái này à phết tết rồi tuần ăn em rõ à này giờ chụp vập thua cái chứng pin đi lại chụp vập như này vâng ạ tắt tí như này vâng pin đi này tôi nói vì lại cái này nè. La phết tết rồi tuần và là phết tết em rõ à tuần này atau bola emroton fitner chừng nhéច្បាស់ទេគេជឹងចាំងទៅទំនីណាច្បាស់ទេយកបាស់យកទំនីបានកាអូខេជឹងទៅកោចាប់ទំនីសុផានកល្លាហ៊ុមណាវបិហាំឌិកអស្ហaduអនឡាអ៊ីឡាអ៊ីឡាអានអស្តាហ្វិរុកាវ៉ាទូប៊ូអ៊ីឡៃ